Trao em một trái tim yêu và yêu Nghe nhịp tim đập tim tim Nghe nói thích em thì sao anh không mong mơ đến tỏ tình mất biết em chợt đúng